Lô lô lô Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh em ơi Và ngày hôm nay thì Khả tiếp tục anh em Evan cho con Ngami Búp này nha anh em Bạn này thì uh, chuẩn bị cũng ờ, một ngàn e, cái chuông Giáng sinh rồi Lại nón áo quần rồi nè Nón áo quần thì ban nguyên liệu này mình đi tranh ra á Anh em xem video trước anh em cũng biết rồi Thì cái chuông thì tốn 50k điểm tốn kim thôi Nên thì Khả sẽ đổi uh, ờ, 10 kim đánh Evan nha anh em Evan này tương đương khoảng hơn 11 kim nè 11 kim uh, 11 kim hơn tí à, đồ su ạ à. anh anh úp uh, ờ, chắc là anh lần này chắc úp được uh, 94 94 hơn anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video anh Evan của Khả này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và đừng quên Khải ờ, hay like trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày nha anh em ơi anh em nào rảnh tay thì rảnh thời gian thì có thể tối ghé lên kênh youtube với Khải Minh xem like cũng như là hoạt động băng áo và đánh những bậy quả và bot này nọ rồi đánh tông kim rồi những trận phong độ bất đại này nọ cho vui nha nè okay, đây bây giờ khải về khải đòi nguyên liệu nè tên anh mình nghiên cứu cho nó con ngựa mang luôn à, đây mua khen tròn đó một nghìn cái rồi nè khen tròn đó là tốn 10 k sâu rồi còn cái này là chuông giáng sinh là tốn uh, ờ, 50k tốn kim rồi còn lại mấy nguyên liệu dưới này chan ra nè rồi ép ta muốn ghép khăn người khăn tròn đó. rồi ok lên sàn ok em vào bây giờ chúng ta quậy cái vần nào khui khui sàn đấy hai như tinh hồng hai như tinh hồng trong đậu hai một tiền may mắn một mình với thủ đại úp cấp hơn 200 cái là được hai hai cục tiền thổ lộ nữa mà có bánh bắn tìm bắn kỹ năng tìm năng à. rồi có nút luôn đẹp luôn nè Ở một cấp chưa tăng này được phải này một cấp nữa này còn tí à, còn tí nữa ok có vẻ up đúc được cấp đó một bánh kỹ năng được luôn cánh luôn cho nó luôn nha nam sợ ơi tuyệt vời luôn một bánh kỹ năng một thủy tinh một bánh kiện đen này trứng hám mặt nạ anh em đang xem đừng quên trong một like ủng hộ cho anh em ơi ồ đi thành khác này ui mặt nạ nữa nạ nhiều vậy mấy mắn mấy mắn mắn quá trời Tinh Hồng, Dương Tinh Hồng Phú Dương Đại, Phú Dương Trung Dương Đại, Quá Tử Đại Không có lệnh bài boss nào luôn Mình đang tìm lệnh bài boss để mình bam boss luôn nha nè Úp cấp Hai trong phòng bà gió sương hay trong giấc mơ không có một lên mình boss luôn nó chua vậy chua thiệt sự luôn ôi trời ơi một cái trời ơi cuối cùng nông ra được một cái nó lộ Ồ, tính ra mùa này liền mà boss khó quá đâu mày cực kỳ khó ôi ôi ngon hai ông tiếp kỹ năng luôn em ơi được hợp lý đó hợp lý luôn tiềm năng một tí tiềm năng một tí tiềm năng ba ông mà này mình làm cái nhất kỹ nữa lời to luôn nè làm cái nhất kỹ nữa lời to luôn diện tinh hồng làm cái ông già nữa coi làm cái ông già đủ hai bộ à Đâu ngon Được được được được được được được ba kỹ năng được được hợp lý ốp là 95 lô nè nó lại hợp lý nó là hợp lý nam ôi trời ba ông già luôn rồi không rương rồi đã uhm. đây là phải uh, cho chính giờ nhặt cho nó khỏi chậm rương lâm an nó mới quên tiếng lộ vào qua bạn đông quá ba ông già thấy có ba kim rưỡi rồi con không một cả hai anh em hỏi đầu thì nó cao cái tầm này không yên thua nữa mà nó tìm tiếng lộ qua rồi bỏ hết mặt nạ mình bánh qua có chọn đường à, khắc lòi nó cũng cho rồi phục nhiên tức là hám bản sắc cũng giảm này nọ luôn thì tóc này nọ luôn rồi ok tại còn lại những những vật phẩm có giá khải đỡ lại tí nữa khải uh, cho anh em xem thử lời hello quá ngon này mày, lần này anh con này ngon quá hay là hên xui anh mà, mấy hôm trước anh đủ như cái quần luôn ui uống máu uống máu uống máu uống máu uống máu, uống máu bỏ đi còn 21 cái cuối cùng rồi rồi ôi tiểu bí kíp luôn xa xa rồi vậy cột sinh lực 200 500 cá nhân vui này như đây hón binh thạch mặt nạ trời ơi một ngựa má đen vãi không có cái kỹ năng anh em ơi không có cái uh, kỹ năng vốn có à, cái đó mới có tiền đợi tính ra này nhiều này mình đã quá trời ok dịch ra tiếp nó này không có giá trị bỏ qua một bên cho anh em xem cái này úp được uh, cấp nè gần được ba cấp ngon lành ba cấp trao đổi cục này nè rồi rồi ok đã tính thử lời lỗ này có chặn rương này rồi, mà cái này không có giá của bên bên thực là lần này con nghe mi cũng khá là ngon á nè ba ông già kỹ năng tốn hết 10 kim 11 kim đi à, thúc là được như đây bóng này rương này rồi, cái này à, bỏ ra ngoài đi bước ra ngoài luôn Work, work. À, à, rồi này. Được hai uh, hóng minh thạch này nè Rồi, từ từ từ từ. Cái lấy cái máy tính rồi. Rồi. Đây. Hai hóng minh thạch này, một kim này, đó. Cộng này. Ba ông già kỹ năng là con hỏng K2. 3K6 cộng cái này 200 xu 3k8 cộng 3k8 rồi tinh hồng bảo thạch là ba trăm rưỡi một viên một hai ba bốn năm năm viên mà ba trăm rưỡi là năm viên năm viên đúng không ba rưỡi là bằng năm một bảy năm mươi cộng một nghìn bảy trăm năm mươi rồi được sáu trăm rưỡi ngon nè cuốn này chắc vài chùm xu 200 xu 30 xu đó 200 xu rồi 6.700 rồi lần bài boss 200 anh một ạc cũng được một lần bài boss em 6.900 rồi mấy cái nhân này mấy cái nhân này được khoảng 700 ờ, xu 7.600 bạn hồi đỡ nạp này nốt này 1 2 3 4 6 cái 6 cái là một k hai cộng với tinh nữa k tư trời lỗ lỗ hai kim mấy này em thu được cái chín kim hơn thôi lỗ hai kim mấy lỗ hai kim mấy rồi ok lỗ hai kim mấy nha em rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho khảo lan ủng hộ chơi anh em ơi chúc anh em xem video vui vẻ nha lỗ hai kim mấy tính nếu tính sơ qua thì lỗ hai kim mấy nha mọi người lỗ hai kim mấy nhưng mà bù lại thì được ba cấp cũng được em ơi ba cấp so, so với ạch của bang thì không bị thọ này anh em xem đó với cấp 95 thì chả thu ai anh em thấy chưa mùa nào quanh hết thì không thể nào thu ai được đó không ạch búp này đây bút của bang này đó bút của bang này rồi bút của bang này đó không thua ai đâu nè rồi nhưng bút thì nó chỉ tầm tương đối như vậy thôi không thể nào hơn được nói tại vì nó chỉ nhiêu đó thôi tiểu thành biến kiếp bảy trăm xu up cấp 10 rồi vậy thôi rồi anh em xem video à quên tính tiền thua lộ nữa khoảng tầm 10 tiền 10 bình tiền thua lộ còn 200 xu nữa nè thì khoảng 9 à, kim 2 cũng được rồi ok ok anh em anh em xem video đừng quên để lại cho khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi chúc anh em xem like vui vẻ nha bye bye